em đã tham gia rất nhiều các hệ thống bán hàng khác nhau tuy nhiên là khi mà em làm thì kết quả lại không như mong muốn thì không biết lý do vì sao thì đây là một câu hỏi của một bạn học viên ở trong cái buổi cà phê online hàng tuần của tôi thì theo kinh nghiệm của tôi thì tôi à, đúc rút lại một số cái vấn đề mà bạn em bạn gặp phải như sau thì anh chị em à, mới nhảy vào bán hàng online cần lưu ý nhé cái tư duy số 1 mà các bạn sai lầm là khi các bạn à, nhảy vào hệ thống A và sau đó lại thấy hệ thống B nó ngon hơn à, là sau đó là, là các bạn lại có ý định là nhảy sang hệ thống B khi bạn ngồi ở trong hệ thống B và các bạn lại thấy hệ thống C nó ngon hơn là các bạn lại nhảy sang hệ thống C thì sai lầm này là rất nhiều anh chị em mình bán hàng theo kiểu hệ thống nó gặp phải các bạn nhé đó thì là một số anh chị em là leader bot hãy lưu ý một số đồng chí đại lý kiểu như này các bạn nhé rồi cái tư duy sai lầm số 2 ờ, đó là các bạn à, nhảy vào hệ thống rồi các bạn chỉ ờ, tập trung quan sát là gì à, cái mô hình trả thưởng của hệ thống này như thế nào à, rồi thầy ơi cái mô hình ờ, hệ thống bên này họ trả thưởng ờ, ngon hơn bên em thì em sẽ nhảy sang hệ thống bên kia đó thì đây là một cái sai lầm mà các bạn chỉ tập trung về tiền khi làm hệ thống thì hệ thống nào cũng có một cái chính sách nó giúp cho các bạn làm sao để chúng ta phát triển nhanh nhất làm sao để chúng ta kiếm được tiền các bạn lưu ý nhé các bạn hãy gì bỏ ngay tư duy số 2 này đi và tư duy sai lầm số 3 là khi các bạn nhảy vào hệ thống các bạn làm đúng không thì có những ờ, buổi đào tạo về hệ thống này rồi buổi ờ, họp team này rồi các bạn hay cầu nhau thì bảo chứ ờ, trong hệ thống này em không thích bạn này em không thích bạn kia cho nên em rất khó chịu và em không muốn bán hàng nữa rồi em không muốn gì làm việc với bạn đó nữa là khi các bạn làm việc hệ thống là làm việc với con người thì mỗi một con người chúng ta có những tính cách khác nhau thì các bạn có thể là tham khảo là mô hình uh, DISC đúng không ở trong chương trình bán hàng đường thẳng tôi hay nhắc tới là cái, cái cách mà chúng ta thì nhận diện tính cách con người thì mỗi một con người khi sinh ra họ đều có tính cách riêng biệt khác nhau cho nên chúng ta thì hãy trở thành bốn nhóm đó để chúng ta hòa hợp lại để chúng ta cùng đội nhóm phát triển lên còn nếu như bạn thì còn nếu như bạn mà có cái tư duy mà mà mà không thích người này người kia thì cực kỳ khó khăn trong việc làm hệ thống ở ờ, tư duy số 4 là bạn hay than như sau này là em làm mãi chẳng thấy kết quả đâu kết quả ở đâu chỗ nào ở đâu bởi vì bạn có làm đâu bạn vào bạn than vãn rồi là bạn ấy dò xét phán xét rồi bạn ngồi chỉ làm sao để có uh, tự do tài chính nhanh nhất đúng không và giấc mơ tự do tài chính làm giàu nhanh nó chỉ ở trong chuyện cổ tích thôi các bạn hãy cứ đọc chuyện cổ tích đi rồi các bạn sẽ gì làm giàu nhanh ở trong giấc mơ của mình trên con đường sự nghiệp các bạn phát triển là khi các bạn làm việc hệ thống nó trải qua rất nhiều các giai đoạn thăng trầm khác nhau có những lúc à, các bạn muốn gục ngã có những lúc bạn muốn bỏ cuộc bởi vì mình đã thất bại rồi chỉ cần các bạn không bỏ cuộc chỉ cần các bạn mà đứng lên được thì tôi tin chắc rằng các bạn sẽ thành công cho nên tư duy này các bạn hãy hạn chế nha và cái sai lầm số 5 mà các bạn hay gặp phải đó là gì ờ, hôm nay em bận lắm em không tham gia họp ở đâu em không tham gia buổi bán hàng được đâu em mệt lắm rồi em phải đưa con em đi khám bệnh rồi đủ thứ chuyện ở trên đời em phải nấu cơm vân vân thì tất cả đó là những cái lý do ngụy biện để các bạn không làm không hành động thôi và còn rất nhiều nguyên nhân khác tôi chỉ tổng hợp lại những nguyên nhân chính mà khi tôi à, làm hệ thống và những học viên tôi đang làm hệ thống tôi hiểu được là tại sao những người đại lý mới những người mới các bạn nhé thì các bạn nhảy vào các bạn hay có tư duy như vậy thì đây chính là những nguyên nhân nó kéo các bạn xuống làm cho bạn thất bại và các bạn sẽ không có kết quả vì vậy chúng ta hãy làm ngược lại đi và chúng ta hãy trau dồi học tập và như vậy là tôi đã giải đáp cái thắc mắc của một chị tôi không tiện nói tên ở trong cái buổi cà phê à, online của tôi anh chị thấy đoạn à, video này hay giá trị hãy nhớ nhé hãy nhớ bấm à, đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình bấm hình của chuông ấy hoặc là theo dõi tôi ở các nền tảng khác nhau đó là Facebook fanpage Phạm Thanh Bình TikTok Phạm Thanh Bình cuối cùng là tôi chúc anh chị em mình kinh doanh thành công xin chào hẹn anh chị ở trong video tiếp theo của tôi